tạo ra giá trị cho khách hàng lớn hơn bất kỳ người nào trên thị trường chúng ta hình dung là cái cái business của chúng ta cái công ty của chúng ta doanh nghiệp chúng ta nếu một cái xe tự nhiên có thằng nó giả mình mua rẻ mà bây giờ có thằng lại thích xe cổ mình nó mua giá cao thì mình làm gì bán đi luôn điểm B là ở đâu Hà Nội điểm A aplicación.